Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh video của điện máy Cường Linh Thì hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn máy bơm nước gia đình Chạy xăng Model 20 ờ, Đây. Máy ờ, sử dụng ờ, động cơ 5,5 mã lực Chạy xăng Đây là thông số của máy à, chiều ờ, ống xả của nó sẽ là 5 50 mm 2 inch à, bơm được cả 30 mét khối một giờ và cột áp của nó sẽ là cao 23 mét đây công suất 5,5 mã lực vòng tua 3.600 vòng một phút máy chạy xăng tiêu hao nhiên liệu 0,8 ờ, đến 1 ờ, lít xăng trên 1 giờ đây là ống xả của máy xả e, e. đây đầu ra của máy ở đây còn đây là đầu vào đầu vào đầu ra đều có cùng ờ, kích thước đó là 50mm hộp áp 50 động cơ Đây, sử dụng động cơ ờ, xăng 5,5 mã lực OHV Dạ, quý vị và các bạn có nhu cầu ờ, mua máy bơm nước gia đình à, xin vui lòng à, liên hệ điện máy Cường Linh địa chỉ ở 923 Giải phóng Hoàng Mai Hà Nội